cô Dạo này em có ổn không? Anh thấy em up story đang một mình giữa phố đông Lại làm con tim anh phải ngóng trông Nói rằng anh đến liệu có được không u Nhưng thôi lại sợ em say no Đến giờ ta chỉ nói với nhau được hai ba câu yeah. Nên anh lại uống rượu ra sâu Để quên đi nỗi nhớ về em suốt mỗi đêm lâu oh, Em cứ vô tư trêu đùa anh Suy nghĩ về em chạy vòng quanh à nhịp tìm gặp em tăng mất phanh vì mỗi khi không gặp em là bầu trời lại bớt xanh em cứ vô tư trêu đùa anh suy nghĩ về em chạy vòng quanh nhịp tìm gặp em tăng mất phanh vì mỗi khi không gặp em là bầu trời lại bớt xanh yeah yeah cứ trêu đùa anh suy nghĩ về em chạy không anh à nhịp tim gặp em tăng gấp phanh vì mỗi khi không gặp em là bầu trời lại bớt xanh dạo này em có ổn không anh thấy em post story đang một mình giữa phố đông lại làm con tim anh phải ngóng trông nói rằng anh đến liệu có đường không u nhưng tôi lại sợ em say nâu đến giờ ta chỉ nói với nhau được hai ba câu yeah nên anh lại uống rượu rất sâu để quên đi nỗi nhớ về em suốt mỗi đêm thâu em cứ vô tư trêu đùa anh suy nghĩ về em chạy vòng anh à nhịp tim gặp em tăng bất phanh vì mỗi khi không gặp em là bầu trời lại bớt xanh em cứ vô tư trêu đùa anh suy nghĩ về em chạy vòng anh à nhịp tim gặp em tăng bất phanh vì mỗi khi không gặp em là bầu trời lại bớt xanh yeah, yeah. Em cứ vô tư trêu đùa anh, suy nghĩ về em chạy, không anh à. Nhìn em gặp em tăng tốc phanh vì một khi không gặp em là bóng trời lại bước xanh. Yeah, yeah. suy nghĩ về em chạy không anh mà nhìn em gặp em tăng bất phanh vì mỗi khi không gặp em là trở lại bước